Thành ạ, em đang à, làm việc và sinh sống ở Bình Dương Quê của em thì ở Nghệ An ạ Em nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em thưa anh là em năm nay 27 tuổi 27 Dạ Làm công việc gì? Dạ, em làm bên kỹ sư cầu đường đi quanh quanh Bình Dương thôi À, Bình Dương thôi Dạ Rồi, bây giờ là đang sống ở Bình Dương luôn Đúng rồi Rồi, mình giới thiệu về à, mình đi nào à, Em xin chào à, chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh à, Chào toàn thể khán giả của chương trình Em chào anh ở bên kia bờ rào <laughs> rung Bật... Vâng. hả cưng bình tĩnh cưng không có vấn đề gì cả anh bên kia vào rào tình yêu đó <laughs> em tên là mai thị hiền à, hiện tại em đang là kiến trúc sư em làm việc tại uh, quận 1 trời wow. hai người hợp vậy ta con gái người... mà làm kiến trúc sư là mạnh mẽ lắm á nha gái kiến sư trai là kỹ sư cầu đường thôi sẵn đà em nói luôn đi điểm mạnh của mình là gì điểm yếu của mình là gì dạ dạ điểm mạnh của em là em biết hát em biết vẽ uh, em biết ờ, đờn em biết đàn sơ sơ ừ. <laughs> có dạ. điểm yếu gì không dạ điểm yếu là em hay quên cho nên nãy giờ em nói không được á em hay quên hả bây giờ chị nói em nghe nè em đừng có sắp xếp câu gì sẵn để mà nhớ cả vấn đề là mình cứ cảm xúc mình tới đâu thì mình sẽ nói tới đó dạ em hay quên thì là dạng như là em hay quên tên của người mới quen này hoặc ừ. là em hay quên tiền mỗi khi ra ngoài đường á quên đem tiền là... theo dạ <laughs> rồi cho ăn đồ là... ăn của người ta có quên trả tiền không dạ không quên nhưng mà tại quên tiền cho nên là không trả được không trả được rồi ai mượn tiền em có quên không à, mượn tiền thì mượn ít thì cũng quên luôn ạ vậy hả dạ ừ chút xíu chị mượn nha <laughs> dạ em ra đường thì em hay kiểu như là đi ăn nợ này ừ, à, đi à, ăn, nợ rồi đi đi chợ nợ đi, đi đổ xăng nợ, đổ xăng nợ dạ rồi hay đi về trong viết cái giấy nốt á ừ. là nợ bạn này 200 ngàn ờ, nợ chủ quán 35 ờ, ngàn ừ. nợ anh Go Việt 15 ngàn vậy đó ừ. xong rồi từ từ em trả vậy đó hả mà dạ. có trả hết không dạ trả là, ờ trả hết thôi thôi trả hết thì cũng được bạn ơi bạn bên kia bạn có nghe không bạn, bạn thành mà nghe mình à, ưu điểm nhược điểm gì nói cho đàn gái nghe luôn đi thì ưu điểm của em thì thứ nhất là hòa đồng này vui đồng năng đồng năng, năng đồng, đồng em thì rối <laughs> năng đồng vui vẻ biết quan tâm người khác còn một cái đặc biệt nữa là em biết nấu ăn nói chung là nấu ăn như kiểu nhà hàng năm sao thì không được nhưng mà nấu ăn các món bình thường như kiểu cho một gia đình một bữa cơm ngon là vẫn nấu được ok tốt có tật xấu gì không tật xấu thì nói chung là nghề xây dựng ấy nhiều lúc công việc áp lực thì cũng mệt mỏi quá thì em cũng có hút thuộc một chút ít thôi nhưng mà cái đó em sẽ bỏ được dạ không vâng nghiền đâu anh nhá chị là gọi là lúc nào căng thẳng mệt mỏi quá thì chị em cũng cầm một điều lên hút thôi nhưng cũng không phải là nghiền đâu rồi mấy mối tình rồi cưng thành <laughs> dạ em chưa chị ơi nói chung là chưa có ai là chính thức hết luôn á ừ. từ thời cấp 3 là có yêu một cô bạn thôi gọi là tình đơn phương mà kiểu yêu mình bạn bè mà mình chỉ yêu dấu dậu dậu vậy thôi mà cái tuổi học trò nó cũng hồn nhiên lắm không có cái gì hết tới giờ luôn dạ quê rồi không yêu luôn tới giờ <laughs> quê luôn cũng phải quê ừ. đâu anh cho bố mẹ em bảo là lúc đi học á là bảo đi đi học thì lâu mà học đi con chứ đến lúc học xong rồi muốn yêu ai yêu nhưng mà học xong ra trường cãi mẹ thì hoại, đùng một cái là con có ai chưa giận về cho mẹ có ai cái em mới bảo là lúc đi học thì mẹ không cho giờ con học xong lại đâu ra mà giận cho về cho bố mẹ qua được là giờ đi làm nữa gặp vào môi trường đi làm công việc kiếm xúc với bạn nữ ít nữa là đâm ra thành như bây giờ á <laughs> ừ ha dạ. nửa đường với ốc vít với lại gỗ rồi xi măng rồi thôi thấy thương không thấy đàn trai tội nghiệp không ừ ta lo rồi. sự nghiệp ta mà ta chưa có người yêu đó còn biết đàn gái con mấy mối tình rồi qua hỏi để qua coi coi ừ. sao chờ chút nha em trai dạ. mình dạ. cứ ừ. chân thành để mình trả lời có hay không có mình trả lời à, luôn chào em gái dạ em chào anh quỳnh ừ. linh ừ. em có mấy mối tình rồi dạ em có hai mối tình không chính thức và hai mối tình chính thức hai mối tình chính thức là dài không dạ hai mối tình chính thức thì cũng ờ, cũng tầm 8 tháng thôi có mối tình nào sâu đậm không mối tình gần đây nhất thì ờ, chuẩn bị mà tính tới hôn nhân á thì ảnh đấy lại gia trưởng kiểu như áp đặt em á ừ. một số cái như là yêu cầu em không được uh, chu cấp cho gia đình nữa không có cho tiền em út nữa bắt em là đi uh, khám sản khoa hoặc là đảm bảo là phải có con trước rồi mới cưới Trời, ờ, có một số luật lệ mà mình cảm thấy mình không chấp nhận ừ. được thôi bỏ đi quên đi Vậy quên đi hãy hướng về cái chàng à. trai 27 tuổi bên kia rào nha đây có bắt dạ. ta đi khám sản phụ khoa gì không <laughs> hả chắc không đâu anh bác ta có con trước rồi mới yêu không có dạ, cưới không cái rồi em đề, đề cập tới có bác ta không cho tiền gia đình không thì nói chung á cái cái vấn đề mà tiền nong mà cho gia đình á thì không quản được vì mình anh em trong gia đình nhiều lúc bố mẹ khó khăn hoặc anh chị em khó khăn nhiều lúc cũng phải cho chứ đúng rồi mà trước khi cho thì mình cũng phải tham khảo ý của, của người ở cùng với mình nữa vậy được chưa dạ tốt người quá. bên đây ta thoải mái vậy đó tốt quá tốt dạ, tốt quá, ừ. quá thay mặt em đó tôi nói tốt quá ừ. rồi bây giờ sao em mong muốn cái người ờ, cái người yêu của em phải như thế nào nói đi cho bên đàn trai người ta ừ. đánh giá coi bển được bao nhiêu phần trăm dạ em mong muốn uh, người bạn nam thì uh, vui vẻ một chút vui uh, anh này vui lắm á dạ. <laughs> cũng năng động dạ, lắm á dạ uh, thông minh và chủ động một chút tại vì em hơi em hơi nhút nhát Ý nãy em nghe là anh ấy có hút thuốc thì em không thích anh nói anh bỏ được mà dạ mong là vì tình yêu luôn. là bỏ được còn dạ. cái câu dạ. này anh này là nghiền rầu nghiền thuốc thì có thể cai nhưng mà đã yêu ai rồi là nhiều dạ sự yêu bạn bên kia rồi không bao giờ bỏ được hay <laughs> câu đó là được ghê á à, câu đó của Binzy cũng ráp luôn đó ừ đàn trai tôi được lắm mà có à. thể lào cai được đó ừ. anh không thể nào cai <laughs> dạ. hôm dạ. nay à, em trai đi với ai thành dạ em đi à, cùng đồng nghiệp của em và bạn học thời đại học với em luôn ạ rồi mời đại diện nhà trai nào em chào anh quân lính chị hồng vân cùng toàn thể Khán giả có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Em là bạn của Thanh ạ. Bạn em là một người à, nắng động, thật thà. Nó có bạn gái không? Yeah, dạ, nó chưa có. Chưa từ có. À, từ khi quen nó giờ là năm năm rồi nhưng mà nó chưa có ai. Nó có quen bạn trai không? Bên trái thì chưa kiểm chứng vì nó khi nào nó ở mình mình à. Rồi, em thấy đàn gái thì sao? Nhận xét về bạn gái bên này thì bạn gái bên này à, là một người hiền, xinh. Nhìn thấy cái đàn như thế này là cọ cầm tình là chắc cọ, là hạ thấy tình. Ừ. đàn đàn hay hạ thấy rồi dạ, cảm ơn nhà trai em đi với ai vậy dạ hôm nay em đi với uh, em gái em rể một bạn thân với uh, hai bé ở chung phòng nữa em gái đâu đó nhìn là ờ. biết em gái rồi ngồi kế anh anh anh rể hay gì nhìn là em rể em rể hả dạ. à là hai vợ chồng á hả dạ dạ trời Ồ, ơi sao em lại đi trước chị thế nhỉ <laughs> giỏi quá nhỉ dạ chào chú Việt Linh chào cô em ở đây thì chủ yếu em nhắn nhủ riêng về ờ, cho anh thôi thì ờ, chị hiền á là một người sống rất là ngọt ngào tình cảm mà em nói nhỏ nhỏ cho anh nghe ở nhà ba mẹ đồng ý vậy đó <laughs> cho mình cứ hỏi đi <laughs> dạ. trời anh rể cũng dễ thương quá nha bạn bè có góp ý gì không đó bạn bè nói ừ. đi cưng dạ em chào ờ, anh Nguyễn Linh và chị Hồng Vân à, em là bạn thân của Hiền từ thời đại học tới giờ về phía Hiền thì Hiền là thực chất Hiền thì hòa đồng lắm vui vẻ và hiền thì ờ, sống rất nội tâm bạn bè thì chơi với nhau là ờ, nhiệt tình còn ờ, về phía bạn nam thì công việc thì cũng khá hợp với sau này đó và bạn cũng học ngon hy vọng hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu và tiến tới xa hơn dạ, dạ em cảm, cảm ơn ạ trai bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha dạ chưa từ từ ạ sao, sao sao sao sao dạ em em xin đền trước để anh có thể hình dung em như thế nào chứ à. em sợ gặp ảnh rồi em quýnh em không à. có đờn được rồi cái tay cứng đờn không được lên đây rồi em đờn đi đúng rồi được. nhu cầu hợp lý hợp lý hợp, hợp lý, lý. phải đờn trước khi rào mở đảm bảo rào mà mở rồi là cái tay quý quá trơn quýu luôn á bây giờ là đã là quýu rớp, ừ. luôn mình mở rào đi cưng ừ. ơi mở rào <laughs> đó cười tỏa nắng đi xong nhìn nhau nè thành bước tới hát tặng bài hát đầu tiên liền hoang quà luôn nãy tao mới đàn rồi thôi vậy tao mới đàn xong rồi hát luôn thì còn chơi luôn đấy ừ <laughs> thì ngày hôm nay đến chương trình thì cùng bạn nữ cũng đã đánh đàn rồi cho em nghe là tiếng đàn là rất tuyệt vời du dương vào lòng ừ. người luôn ừ. thì em có một bài hát gửi tới à, bạn nữ cùng chị rồi chủ yếu là bạn nữ kìa dạ Đức. bài hát được mang tên là chị bằng cãi gật đầu của ca sĩ Giang Nguyện hát ạ rồi ừ. nhìn cô gái đó thành. nhìn vô mắt luôn cứ về đêm bao nhiêu nghĩ suy không thể không buồn những chuyện vui bên em có khi anh sợ tan biến Vì anh biết khoảng cách sẽ dần giết ta theo thời gian Sợ mắt em, đôi mắt lại u sầu Biết làm sao khi em đã yêu anh nhiều như vậy Muốn kể bên em tôi mỗi giây nhưng ngại cho em Là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh để chẳng mày đường về chưa đông đã rét có bàn tay chở che em này cái gật đầu dù chẳng sang giàu nhưng chỉ cần được bên anh để sẽ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng dạ em xin hết ạ ừ. hay quá nào. Rồi, anh tặng quà à, đi Mở coi ý nghĩa là cái gì nè ờ, Cái tay Thành bị té hay sao vậy Thành? Dạ Hả? Tay em bị té À bị té Dạ Em tặng bạn nữ cái khăn thì ờ, kiểu Giờ trời mùa đông á Đi ra đường sáng sớm thì cũng lạnh á Thì yeah. Dạ. Ờ, đeo cái khăn này vào giữ ẩm cơ thể cho nó khỏe khoắn đi yeah. Dạ. Thì đeo cái khăn này có gì cũng nhớ tới mình Dạ, cảm ơn anh <laughs> rồi rồi mình tặng cái gì nè cưng dạ em tặng anh cái ờ, này là cái gối ôm cổ <laughs> dạ cái này thì ờ, anh đeo thử nha dạ rồi dạ đeo gông vô cổ rồi đó nha <laughs> cái này giống như kiểu là tôi lại vờ là vợ lại tồi đấy rồi vị trí cho các bạn được rồi đó ừ. bây giờ mình cảm nhận về lần đầu tiên gặp nhau đi gặp bạn ở đây thì em em gặp em gặp em ở đây thì anh phải em là người rất tuyệt vời á đa tài đa sắc dạ em cảm dạ. ơn dạ. anh dạ anh cũng rất là tuyệt vời mà Trời từ từ trong ra ngoài quá vậy hai người mới gặp thả thính gì ờ, thính gì mà bay mà kêu bằng á thì... anh có bị gia trưởng không anh, anh nói chung á là, là anh là con trưởng nhưng mà không phải gia trưởng đâu <laughs> dạ. con không phải là con trưởng mà kiểu trưởng trong trong trưởng nam thôi còn có chỉ đầu á chỉ đầu đi lấy chồng rồi còn mình là con trưởng nhưng mà cũng phải gia trưởng gì hết thoải mái à dạ có dạ. nóng tính không anh nóng tính thì con người mình cũng có lúc là ai cũng nóng tính hết nhưng mà mình làm sao mình kìm chạy được cái nóng tính của mình lại á yeah. Dạ. là bạn lệnh được con nóng tính mà mình hành động ra luôn thì là không hay rồi nhưng yeah. mà ừ. em có kèm được không được chị được <laughs> dạ. tin luôn dự định uh, như thế nào chừng em... nào kết hôn bàn với nhau đi em thì bố mẹ cũng hỏi rồi mà được thì bố mẹ bảo là yêu ai rồi đầu năm sau á đầu năm năm 2021 là cưới luôn ấy cho nhanh ông bà cũng mong có cháu lắm rồi hỏi đi có chịu không thì em thấy sao <laughs> em thấy sao cứ nói rõ với anh đi em thấy sao thì trả lời anh anh biết <laughs> dạ với em thì um, ba mẹ em cũng cũng mong em lắm rồi tại vì em gái em nó nó đi trước mặt bên chị mất rồi <laughs> dạ. thì uh, nếu được thì uh, trong vòng 6 tháng mình có thể tiến tới hôn nhân bạn trai em hãy nói tất cả những gì mình suy nghĩ về người phụ nữ đang ngồi đối diện với mình rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút thôi dạ, dạ thì... chưa chưa em còn muốn hát dạ, tặng thì... anh một bài nữa à hát đi à nãy ta đa tài mà à, ta rồi. đờn ta hát nữa rồi hát đi em rồi hát đi cưng nè ừ. dạ bài đó là bài uh, giận mà thương ồ ừ. oh, bài đó hay á quê nhà em luôn hay quê nhà em luôn đúng không quê nhà em luôn dạ, dạ, em bước tới bước tới hai đứa đứng kế bên hát cho nhau nghe đi đứng kế với nửa thanh sát anh bên... cứ nhủ rằng em không thương em đo lường thì dân cặn kẽ bởi thương anh nên em bàn với mẹ phải ngăn anh không đi chuyến ngược lương giận thì, giận mà thương thì thương giận thì giận mà thương thì thương anh sai đường thì em không chịu nổi anh yêu ơi xin đừng có giận vội vì trước tiên anh phải tự trách mình rồi em nói luôn đi thành muốn gì nói với cô ấy luôn đi anh với em lên đây thì là cũng là chắc là cũng kịp được cũng có cái duyên cái nợ gì đến với nhau đây á thì có gì thì em cho anh một cơ hội để tìm hiểu với em để mình tiến xa hơn ạ rồi về cái ngồi đi dạ. được rồi đó suy nghĩ thật kỹ sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không thậm chí không đếm bấm nút cũng được luôn đúng á. rồi thích đó. thì cứ bấm thích là bấm Bất liền lúc đó nào. thấy chưa bấm liền luôn rồi xong ừ. không cần phải đếm nữa rồi, rồi đó Thanh bước tới đi Bây giờ mình nắm tay được rồi đó Chính thức hẹn hò rồi đó Tay em lành ngắt luôn này Lành ngắt luôn Thành chưa bao giờ yêu cô gái nào cả Đây là mối tình đầu của cậu ấy Nụ hôn đầu đời đó Được không? <laughs> dạ Bình tĩnh, để nguyên từ từ Chưa Rồi anh Đầu tiên mà Nó phải Đúng rồi, anh Linh nói đúng có đó Có chiều sâu chút xíu Chuẩn bị một hai ba hôn Hít sâu vào Rồi ạ, cảm ơn anh Nó đỏ mời bạn nam rồi ngồi đi bạn mời bạn nữ dễ thương quá trời ơi dạ em chào chị rồi em trai giới thiệu về mình đi dạ, à, em chào anh Quyền Linh chào chị Cát Tường chào à, bạn gái bên kia và chào quý khán giả ngồi tại khán trường Em tên là Phan Vĩnh Phúc, đến từ Đồng Tháp và sinh sống và làm việc tại Đồng Tháp. Em nay 33 tuổi, em là kỹ sư xây dựng. Rồi, tới phiên mình giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào à, anh bạn bên kia và chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Trần Hồng Nhung. À, năm nay em 33 tuổi, quê ở Đồng Tháp bằng bằng tuổi bên kia luôn dạ bằng tuổi đồng tháp luôn dạ bên kia đồng tháp luôn đúng không rồi hai bên hỏi nhau đi coi có bà con gì không ủa em ở huyện nào em dạ em ở thành phố cao lãnh anh ở đâu vậy anh à, anh ở huyện châu thành dạ rồi hai bạn có đi cùng chuyến xe lên đây không em, dạ, em đi chuyến xe lúc ờ, mấy giờ em gái hỏi hỏi, hỏi nhau đi dạ anh ơi anh lên lúc mấy giờ anh à, anh đi chuyến xe lúc uh, ờ, 11 giờ trưa vậy là em sớm hơn anh này đó <laughs> ưu điểm khuyết điểm của em là gì dạ ưu điểm của em á làm à, vui vẻ hòa đồng làm việc gì cũng đến nơi đến chốn còn ưu điểm gì nữa không dạ <laughs> vậy có khuyết điểm khuyết điểm của em là nóng tính à, với cái là hay mất ướt hay khóc trời ơi thường là, cái gì làm em khóc giận quá khóc giận ai ví dụ như là bạn bè chọc cũng khóc chọc tức quá không có nói gì được chân tức quá khóc Rồi ơi thương quá mỗi lần khóc vậy rồi à, ai dỗ không ai nhớ hút trơn hết tự nó Ai, rồi bạn trai bên kia ưu điểm khuyết điểm là gì dạ, ưu điểm của em là em rất là quyết đoán trong công việc cũng như là kiên trì trong công việc còn tình cảm của em là một người rất là chân tình và thật lòng em cũng rất là người rất là siêng năng ví dụ như đi làm về những công việc uh, trong gia đình thì em có thể em làm được hết nấu ăn uh, uh, dọn dẹp nhà cửa thì em đều làm được nhiều khi em cũng có cái hiếu ca hát viết viết chữ của người bạn bè rồi cũng khen em là người viết chữ tương đối coi đẹp với chữ đẹp dạ. Ờ, à, à, em có mấy mối tình rồi dạ em có hai mối tình mối tình đầu thì quen cũng gần một năm nhưng mà do tính tình không hợp nên chia tay ừ. mối tình sau thì quen cũng được năm nhưng mà à, cũng không đến với nhau được thì nên à, chia tay nay cũng được à, năm rồi ba năm nay là ở không vậy đó hả dạ cũng có à, quen một hai người nhưng mà thấy không hợp với mình nữa thôi nên chưa có ai hiện tại sao ai cũng dạ. không hợp hết trơn vậy rồi làm sao mới hợp à, nó có người hợp mà nó không đến được chị ơi à bạn gái à, em à, có mấy mối tình rồi dạ em có hai mối tình rồi mối tình à, sau này là em chia tay cách đây một năm một năm lý dạ. do sao chia tay dạ tại vì hiểu lầm hiểu lầm dạ hiểu lầm là hiểu lầm sao ừ, hiểu lầm là lần đó đó là tết với em qua nhà anh đó chơi anh đó đi, chơi với bạn bạn à. thân bỏ em nhà mình à. cái em đó bụng quá cái em điện em hỏi anh ơi anh về anh có chở em đi ăn không hay là em đi ăn một mình cái anh ấy là chở anh về chở đi ăn mà em chờ hoài em đói quá đói em tức quá em khóc tại chỗ xong em bỏ về bên gia đình ảnh nói là à, tết nhất mà qua bên đó khóc lóc âm um sùm bộ chù người ta hay gì rồi đó rồi dạ xong cái ảnh cũng nghe đài rồi nhiều chuyện hiểu lầm xảy ra cái chia tay luôn à bị gì khóc trận nó thôi mất bồ luôn dạ trời ơi thiệt là đau lòng chắc bạn trai đó cũng chưa thương em nhiều chứ nếu thương nhiều người ta phải tìm hiểu chắc vậy đó ừ thôi bỏ qua đi rồi thôi bây giờ muốn tìm người bạn trai như thế nào nè tìm người bạn trai à, có công an ăn việc làm ổn định rồi biết thương em ga lăng chiều bạn gái đừng ừ. để em đói bụng phải không dạ đúng rồi rồi hơi à, mỏng chút xíu của cái bụng đó chị thích có bụng hay không thích có bụng thích có bụng hỏi ảnh coi anh có bụng không anh anh có bụng không anh không anh ờ, không có bụng hơi ốm <laughs> vậy chắc em phải nuôi cho anh mập có bụng anh bên đây cũng <laughs> hơi tròn á sao em sao thích người tròn trời em gái dạ tại vì á, thích à, có bụng để mình ôm thì à. chạy xe à, anh chở cái mình ngồi xanh ôm trời lạ ta có mấy cô gái ở đây không thích đầu hói không thích bụng bự nay cô này thích bụng bự ôm cho nó đã hay rồi nha lạ nha cái điểm gì không thích uh, ừ. mình thằng trai không nói cho anh linh nghe anh kiểm tra bên kia rồi. Ừ, dạ không thích là không thích hút thuốc không thích cái tính càm ràm ví dụ em mà đi chợ hay lâu quá đừng có càm ràm có hút thuốc không không anh có càm ràm không không có luôn anh ơi ừ không có luôn khỏe rồi ha dạ. nhưng nếu anh anh này hơi gầy gầy chút được không dạ được em nuôi chắc uh, mập lên được nhất định phải nuôi bụng bự bự chút đúng không dạ. bự có tôi được rồi nè <laughs> rồi em trai ơi bây giờ mình uh, ví dụ như mình lấy vợ là, là về có làm dâu không em dạ về uh, ở gia đình rồi uh, trước mắt uh, sống đó thì thời gian có thể quyển chuyển hoặc là ở đó luôn cũng được nhưng mà chị làm dâu thì cũng cũng không có vướng bận gì chơi à, thoải mái dạ thoải mái ha dạ. làm dâu tốt không dạ được được ha dạ yêu nhau là được hết á dạ. bây giờ nè nếu được thì bao giờ tiến tới hôn nhân được dạ em khoảng uh, thời gian ngắn được 3 tháng 6 tháng được rồi rồi gì 3 tháng lẹ vậy ông 3 tháng rồi chuẩn bị kịp không dạ kịp tìm hiểu nhau kỹ chưa mới 3 tháng rồi dạ thì uh, lớn hết rồi thì uh, sớm thì tốt chứ đợi chờ cũng lâu cũng uh... rồi chuẩn bị được cái gì rồi nè chuẩn bị Nói thiệt về... nghe coi chuẩn bị về uh, tinh thần với uh, kinh phí lo đám kinh cưới phí được nọ, nhiêu dạ. rồi mấy chục triệu rồi dạ được uh, trăm mấy trăm mấy hả trăm mấy được chơi đám đám cưới dư rồi ha để dưới quê mình gói ghém thôi mình còn làm vốn làm ăn nữa cái điều gì em không thích ở người bạn gái không thích là một người phụ nữ có cái tính uh, sĩ diện ngoài ra lo cho gia đình thương mình là được rồi rồi hai bạn này dễ tính cùng quê tôi gả luôn được anh gọn lẹ em bây giờ đi với ai dạ em đi với uh, anh ruột của em với bạn của em rồi cho gặp anh ruột cái đi xin chào uh, à, mc cát tường dạ. xin chào mc Quỳnh linh chào anh chào hai, hai em Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Tôi là Phan Hữu Thanh, là anh ruột của Phúc. Hiện tại tôi đang à, sinh sống và làm việc ở à, Sài Gòn. Đây là cũng là một cái dịp à, để hai em được gặp nhau. Thì về bản thân của người anh thì cũng mong muốn hai em có cái cái cơ hội để tìm hiểu. Nếu hợp thì hai em tính tiếp đó là mong muốn của bản thân và cũng là mong muốn của của gia đình anh nhận xét à, bạn gái bên này như thế nào về bạn gái thì cũng à, dễ thương được cái à, ưu điểm của hai bạn là gần gũi về địa lý đồng hương á, thì à, nghĩ về cái điều kiện mà để à, gặp nhau hẹn hò rồi kể cả sau này thì nó nó cũng sẽ được được thuận lợi dạ yeah, cảm ơn anh ạ hôm nay em đi với ai dạ mẹ em với cô với chị À. Xin chào MC Quyền Linh và MC cách Tường. Dạ chào cô ạ. À. cháu trai bên đây cùng khán giả trong trường quay nhận xét về Nhung con gái của tôi thì nó lớn tuổi rồi nó cũng chững chạc cũng ngoan hiền hay giúp đỡ mọi người lắm tôi nhận xét về cái em trai bên đây nói chung là cũng lớn tuổi hết rồi có công ăn việc làm hết thì cũng tốt nói chuyện thì cũng chững chạc tôi cũng ờ, đồng ý cho hai ờ, hai cháu có một cái cơ hội tìm hiểu với nhau rồi đi đến hôn nhân nhất trí dạ, dạ. nhất trí dạ cảm rồi, ơn cô cảm ơn cô dạ con ờ, cảm ơn bác bây giờ thì chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nha mở, mở rào. rào mở cửa trái tim qua cái này em dạ, cảm ơn dạ, em cũng có món quà tặng gửi tặng anh đây là đặc trưng của quê hương đồng tháp rồi, cảm ơn em sen đồng tháp ha dạ còn bó này em tặng chị các à tặng chị hả dạ. rồi cảm ơn em dạ em tặng cho anh đặc trưng cảm ơn em đó. trời dạ. chu đáo quá ha không bông Ủa, sen em cảm nhận sen. anh như thế nào nhìn anh á thì à, rất là được ngoài sức tưởng tượng của em anh à, nãy có nói anh có cái khiếu à, viết chữ à, thấy cũng hơi đẹp thì à, anh tặng em có vài dòng à, tỏ tình để em đọc cho à, ở đây cũng như khán giả ừ, người ta nghe em à, xin phép đọc em ơi tình yêu là cái thiêng liêng của mỗi con người hôm nay anh gặp em ở đây đó là tạo hóa xe duyên sắp đặt cho chúng mình hạnh phúc là hai từ nghe giản dị nhưng là thứ quý nhất thiêng liêng nhất mà ai cũng mong có được Hôm nay anh gặp em, đó là hạnh phúc mà anh mãi trân trọng vuông đắp gìn giữ. Nắng gió công trường anh không sợ, anh sợ đường về thiếu bóng em, anh yêu em. Trời, Trời ơi, hay quá. À. Chữ đẹp với sao luôn ha. Chữ rất đẹp nè, thấy chưa? Cất nha. Còn gì nữa không? làm thơ rồi không ấy hát luôn đi em hát uh, anh hát ta à, tặng uh, em cũng như quý khán giả ở đây một đoạn của bài hát tình em tháp 10 em đứng em hát luôn hả chị rồi Đúng đứng nhìn cô ấy nắm tay diễn tả với cô ấy kìa Sông nước quê em sáng lớn chưa rồng Cây lúa trên đồng mát rượi đầy bông Thương từng giọt mồ hôi Thương mùa nước nổi Chân không xa rời Phù sa núi lớn tình quê mấy đời Em gái nhà mong ước muốn đôi lần Đang tuổi xuân thì có được tình nhân Bao giờ mình thành đôi cho đời biến đổi Đang mưa dần cười gọi tên xa đế tình em thơm mười Trời hát lại hát lại em hát lại đứng nắm tay, nắm đi, tay chưa đi. gì đi rồi, về cái hát lại đi hát lại tặng đi về đi anh Đồng Tháp quê mình Dương dân tình người đã đi xa Về đi anh <laughs> Về đi anh Không tới chỗ về đi anh Em hát một câu <laughs> Tiêu Dừng ngay chỗ về đi anh hoài hà Trời Rồi ngưng... thôi bây giờ trò chuyện với nhau ngưng đi nè đúng cái chỗ là cứ về đi anh về đi anh em hoài à, Thứ bảy chủ nhật em được nghỉ hả? Dạ đúng rồi anh, thứ bảy dạ, chủ nhật em nghỉ anh, à, anh làm bên uh, thi công nên uh, thứ bảy anh vẫn làm chủ nhật anh uh, sắp xếp uh, cuối tuần mình gặp nhau dạ hỏi uh, em tính như nào anh đám tới tiến tới được nói đi thì em uh, khoảng bao lâu em tiến tới hôn nhân được em thì à, sao à, em cũng lớn tuổi rồi cho nên là cũng muốn nhanh chóng đám cưới à, thì à, mình cố gắng thì sẽ được thôi yeah. Dạ. con con trai con gái gì em thích gì thì về con cái thì em thích bao nhiêu đứa con em rất thích là nhiều con nhưng mà em là cán bộ công chức nhà nước thì chỉ có hai con à, à thì hai được rồi hai thì lo chú đáo thì cũng tốt rồi em em thích ừ. trai con gái thì con trai con gái thì em uh, thích xanh con trai hay con gái trước em thích con trai nhiều hơn gái à, vậy thì xanh uh, ờ, đứa con trai ờ, trước đi rồi nếu được thì sau thì đứa con gái còn không thì hai đứa con trai luôn được không tính giống như trời tính vậy đó <laughs> cái, này còn tiền nữa anh làm như muốn đẻ đứa nào đẻ vậy đó dạ mình tỏ tình đi mình tỏ tình gì đó thật là lãng mạn ừ. cô gái à, tự tay bó cái bó hoa đó giống như hoa cưới vậy đó bây giờ ví dụ như bạn cầm bó hoa đó bạn tới bạn tỏ tình bạn nói sao cho bạn gái rồi trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hay không bó hoa này em tự tự gói luôn hả dạ đúng rồi thì, tự gói thì chung cũng em, lắm. em rất là muốn à, ngày cưới sẽ cầm bó hoa như vậy đó thì anh hy vọng cái ngày đó à, sớm sẽ đến rồi giống như đây là một lời cầu hôn để anh cầu hôn em thì mình cho nhau cơ hội để mình quá thực hiện được điều đó giống như là hoa cưới vậy ừ, đó giống như đó đâu các bạn về chỗ bà bấm nút Bây giờ là giờ phút quan trọng nhất Hai bạn hãy nhắm mắt lại Hình dung là cuộc nói chuyện trao đổi từ nãy giờ Xem mình có thật sự là một nửa của nhau hay không Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn Một Hai Ba Hết thời gian Mời hai bạn oh. Chúc mừng bây giờ à, xin phép đi rồi cái mình hôn à, hung nhau cái ha dạ, xin phép à, bác với cô còn được hôn à, hung em dạ khoan để cô nhìn ra đồng ý chưa cái đã đồng ý chưa à, cô với bác đó đồng ý rồi đó hít sâu vô đó hít hết ra luôn